Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại đến lớp với các bạn ở cái nội dung à, môn hóa học lớp 9 phần tính chất học của muối Hôm trước thầy đã ôn tập cho các bạn về tính chất học của muối cũng như đã hướng dẫn các bạn làm bài tập về việc chọn các chất tác dụng của các chất đúng không nhỉ thế thì hôm nay ở bài hôm nay bài là một số bài tập về tính chất học của muối cũng như vận dụng các tính chất học của các chất vô cơ gồm có oxit axit bazơ và muối để ta làm những bài tập đấy thì thứ nhất bài này thầy sẽ hướng dẫn bạn làm đó là bài nhận biết và bài nhận biết này thì thầy đã hướng dẫn rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay một cái khác đó là hôm nay bài hôm nay có bốn lọ bốn dung dịch đã mất nhưng ở đây ta thấy bốn dung dịch này gồm có dung dịch bazơ dung dịch axit và hai dung dịch muối ở các bài trước thì ta thông thường chỉ có một dung dịch muối nhưng hiện nay bây giờ thầy sẽ yêu cầu hướng dẫn các bạn làm bài tập nhận biết hai dung dịch muối này thì nhận biết như thế nào được nhỉ thì bây giờ thầy sẽ hướng các bạn làm thì như mọi bài tập nhận biết thì các bạn luôn luôn phải thế nào các bạn nhỉ lấy dùng từ là lấy mỗi dung dịch dung dịch vài ml vài ml dùng để thử à, chúng ta lấy được mỗi dung dịch vài ml dùng để thử rồi thế bây giờ ta phân tích xem này bây giờ giữa đây là có ba loại dung dịch đây là dung dịch bazơ dung dịch axit và hai vậy bước một chúng ta sẽ phải làm bằng thuốc thử nào các bạn nhỉ à đối với bước một chúng ta sẽ dùng thuốc thử là ủy tím để chúng ta nhận biết ra ba giờ ta nhận biết ra axit và ta phân loại ra được hai mũi này đúng nhỉ khi đã phân loại được rồi thì bây giờ việc bước thứ hai chúng ta phải nhận biết giữa hai cái mũi này thì ta quan sát xem hai mũi này thì bây giờ ta nhận biết như thế này thế thì để nhận biết một trong hai mũi này cách làm là các bạn phải tìm một cái dung dịch nào đó một thuốc thử nào đó mà khi cho vào hai mũi này thì có một mối có hiện tượng khác lạ so với các mối còn lại hiện tượng khác lạ đây có thể là như nào nhá có thể là kết tủa rồi có thể là bé hơn đấy bạn như thế thế thì bây giờ ta sẽ xem thế thì ở đây trước hết các bạn sẽ xem rằng là ta làm tạo kết tủa có được hay không vậy ta biết rằng là muối nhưng muối 3 di carbonat là muối kết tủa. đúng không các bạn nhỉ vậy nếu như ta cho 3 di carbonat vào đây thì lúc này 3 di carbonat sẽ phản ứng với natri carbonat để tạo thành 3 di carbonat kết tủa. còn 3 di carbonat thì không phản ứng với natri carbonat đúng nhỉ vậy thì do đó ta sẽ dùng như thế nào đây dùng dịch 3 di carbonat nếu như bạn nào không dùng dung dịch ban điều luôn thì có thể dùng dung dịch ba dioxit đúng nhỉ ngoài ra còn muối con áp kết tủa với rất nhiều muối khác kim loại đúng nhỉ nên ta có thể dùng ví dụ như dùng canxi oxit hoặc canxi lua vẫn được, đúng không à, các bạn hiểu như thế nên bây giờ sẽ thực hiện là thứ nhất bước một là cho quỳ tím cho quỳ tím vào cả bốn mẫu thì thấy thấy như thế nào các bạn nhỉ thấy như thế nào đây thứ nhất là là có một mẫu thử tạo kết tủa à thấy xin lỗi về sao có một mẫu thử làm quỳ tính hoạt động làm quỳ tính hoạt động đựng cái gì các bạn nhỉ à đựng dung dịch axit có cái có một mẫu thử làm quy tín hóa xanh đấy là đèn bắt đỏ điều ý nhau này thì đó là đựng cái gì các bạn nhỉ à, đựng dung dịch NA O H có hai mẫu tử không là tùy tính với nhau được thế các bạn nhỉ à đơn dung dịch NA là xong cái phần đó rồi thì ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai đó là như thế nào các bạn nhỉ à để nhận biết hai cái dung dịch này như ta phân tích à thầy xin lỗi đây là Na2CO3 để xin để nhận biết dung dịch Na2CO3 và NaCl thì như ta phân tích ban đầu dùng mũi 3 giclorua hoặc là dung dịch 3 gicloxit đều được đều nhận đấy vậy thì ta sẽ có rằng là thế nào đây cho dung dịch cả clorua vào hai mẫu thử không làm quỷ tím đổi màu đấy. thì thấy thấy nào các bạn nhỉ đấy. có một mẫu thử và kết tụ trắng à, một mẫu thứ tạo các khối trắng thì đó là à, được cái gì các bạn nhỉ một thứ được cái gì nhỉ dung dịch NaCO3 vì sao đấy các bạn nhỉ à, vì Na2CO3 cộng với BaCl2 để tạo thành BaCO3 là cái các bạn Đấy. rồi cộng với n là c được chưa đúng nhỉ và cuối cùng là nào đấy à mẫu thử còn lại mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì được cái gì các bạn nhỉ dung dịch e là c là và như vậy xong các bạn nhận biết các bạn hiểu bài chưa nhỉ à bạn nào chưa hiểu các bạn hãy đọc lại một phần lần nữa đúng nhỉ bây giờ thầy sẽ à, hướng dẫn các bạn làm bài tập số 2 Thế thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 2 Bài tập 2 là bài tập tương tự bài tập 1 Lúc đó bài tập gồm có 5 lọ đựng 5 dung dịch đã mất nhà gồm KOH, H2SO4, Na2SO4, KCl và na 2 o thế cái khác biệt ở đây đó là thế nào nhỉ? Ở đây có 5 lọ thì có một lọ đựng bazơ, một lọ đựng gì các bạn nhỉ? Axit. Còn cái nào đây? Ba lọ đựng muối. Đấy. Vậy ở đây ta buộc chúng ta phải nhận định mấy vấn đề các bạn nhỉ? ba mối này Đấy. thì bây giờ để làm cho tập nhận biết này thì ta thế nào. thì bước đầu tiên như thầy phân tích lúc nãy thì ta cũng phải dùng quỳnh tím đúng nhỉ sau khi dùng quỳnh xong nhận biết được cao hát được hát hai bốn đúng không sau đó các bạn sẽ còn nhóm này nhóm này là ta nhận biết từ từ đúng không bây giờ ba mẫu thử này ba mẫu thử này đúng không thì ta sẽ cho cái gì vào đúng không thế thì ba mẫu thứ này để muốn tạo kết tủa ta phải cho một chất nào đó để tạo kết tủa đúng không kết tủa từng cái một thế thì ở đây ta thấy rằng Na2H4 và ClNO3 gốc F4 gốc Cl gốc NO3 thì gốc F4 này có kết tủa với ba gì đúng không? còn gốc Cl không kết tủa ba gì gốc NO3 không kết tủa với ba gì Sau đó bạn phải dùng ba gì của rua hoặc là dùng ba gì nữa hoặc là dùng ba di hiệp đều được đấy vậy thì các bạn dùng ba di hiệp đều được rồi thì nhận biết ra được là gì các bạn nhỉ na hai n một vậy còn hai này ta nhận biết như thế nào đúng không vậy thì còn hai cái này chúng ta lại tiếp tục phải chọn một thuốc thử để tạo kết của một trong hai cái đúng không và thuốc thử ở đây để tạo kết của ở đây có mũi nguyên trát thì tất cả các nguyên trát đều tăng vậy không muối nào tạo được tuổi được vậy ta chỉ tìm cách để tạo được tuổi muối thì theo các bạn là muối cà rùa và muối cà rùa thì chỗ muối bạc cà rùa là tạo cái tuổi đấy nếu bạn nào chưa thì các bạn giờ là tính đa là sau sẽ qua là các bạn còn sang sẽ có và đến đây bạc cà rùa kết tuổi vậy thì bạc rác không kết tuổi bạc cà rùa kết tua vậy các bạn sẽ cho tác dụng cái dung dịch gì các bạn nhỉ dung dịch muối bạc ra đấy khi được muối bạc ra ta được muối bạc là ruột kết của đó chính là KCL còn cái còn lại không có tự gì chính là NA của bạn đấy thì đó là cách làm và thầy sản lọc nhanh và hàng như vậy để ta hiểu đó à ở bước đầu tiên chúng ta cũng tự các bạn này đúng không đó là ta làm đấy nhá à, lấy mỗi dung dịch vài ml dùng để thử đúng nhỉ bây giờ thứ nhất của chúng ta đó là cho quỷ tín vào cả năm mọi thứ à, quý thấy có một mẫu thứ làm quỷ hóa đỏ quỷ hóa đỏ đừng cái gì các bạn nhỉ à đừng dung dịch H2SO4 rồi có một mẫu thử làm quỳ nó các bạn nhỉ à làm quỳ hóa xanh đứng gì đấy à đứng dung gì k o đúng không con có ba mẫu thử như nào các bạn nhỉ không có hiện tượng gì tức là không làm quỳ đổi mẫu chứa cái gì đấy các bạn nhỉ à đụng dung dịch dung dịch Na2SO4 với dung dịch là NaCl và NaNO Đấy, như vậy là đã xong bước một đúng không ạ bây giờ bước hai chúng ta là ta nhận biết từ từ một một trong ba chất này bằng cách thế nào các bạn nhỉ bằng cách ta dùng ba gì đó luôn vậy ta cho dung dịch bari clorua vào ba mẫu thử còn lại thì thấy thấy thấy nào các bạn nhỉ có một mẫu thử tạo cái tổ hợp được cái gì các bạn nhỉ được cái gì đây được dung dịch A 2 O 4 vì sao nhỉ vì này vì N A 2 O 4 cộng với BaCl2 để tạo thành cái gì các bạn để tạo thành NaCl cộng BaCl2 à, Ba BASO4 kết tủa các bạn Đấy, cái này kết tủa trắng đúng nhỉ có hai màu thử hai màu thử còn lại còn lại không có hiện tượng gì là được cái gì đó các bạn nhỉ à, là được NaCl à thầy xin lỗi ở đây là KCL không phải a đúng nhỉ thầy xin KCL với NaCl đúng nhau về tính chất tính chất này gì nhỉ và NaNO3 này sau cái điều đó rồi thì bây giờ ta tiếp tục nhận biết hai cái dung dịch muối này bằng cách cho dung dịch gì vào các bạn nhỉ à cho dung dịch bạc nitrat đấy và hai mẫu thử còn lại thấy thấy gì các bạn nhỉ đấy. là có một mẫu thử tạo cái tua trắng có một mẫu thử tạo kết tủa là được cái gì các bạn nhỉ đựng dung dịch AL à thì xin lỗi được dung dịch KCl KCl vì sao bạn nha vì à đấy, KCl cộng với bạc nitrat để tạo thành bạc và luộc kết của cộng với KNO bạc mẫu thứ còn lại không có hiện tượng gì mẫu thứ còn lại không có hiện tượng gì là đừng cái gì đấy các bạn nhỉ là đừng dung gì n a n o các bạn thấy có dễ không nhỉ à rất dễ là các bạn theo dõi từ đầu đến cuối thì các bạn thấy rằng là các bài này rất dễ đúng không nhỉ Đấy. và bây giờ các bạn thầy sẽ ra bài tập về nhà cho các bạn và đây chính là bài tập thể giao bài giải hiệu quả các bạn chú ý về nhà hãy làm bài tập này bằng cách vận dụng các bạn hai bài tập thầy hướng dẫn các bạn làm để buổi hôm sau là tiếp tục cái phần tính trong học của mũi này nhá hôm sau là học dạng bài tập thực hiện biến hóa tiếp này đúng nhỉ và nêu hiện tượng với phương nhỉ hóa, học đúng không cũng như chọn các cặp chất phản ứng à, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo mới nhất của thầy